rồi cái gục mình không làm bóng bông băng băng lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chứ ăn cơm ẩm cháo qua vài người Mấy quay vô linh Nhé nó vừa lọt sân Nhanh quá lâu quá các bạn lâu quá không đi quay phim nè bữa nay hai anh em mình nó lục ngày nó nhóm lửa lâu quá nay mình mới mua được cái lò nhìn cho nó lịch sự à, có lò nhìn lịch sự hơn nướng dưới đất hả mà nướng gì không có vui lấy cái cái cái cái cái, cái thùng kia nó quẹt mày không bẻ cho nó ngay lại hả cá chè nó không dài lắm á coi chừng nha thả nó trôi đủ loại móc mẹ hết trơn ơi cá chè không dài lắm á lóc nó nghèo lóc nó nó lờ chết nãy mua nhảy mày phạch vậy nãy mấy tiếng hồ tiếng mấy rồi chừng chừng lấy không không nó nó nhậu nhiều quá rồi à. nãy giờ đi lâu quá bụng bịch ngọt đừng áp lửa quá rồi nào là nướng dạng hạt da chứ không đừng chết đi cá chê vàng luôn nha các bạn đó, cá chê vàng mà hai cá lóc đồng ba anh em mình ờ, đủ xe mồi à chết nó cháy rồi làm gì ngọt chế được chế miếng nước à, rửa tay quý tay với này luôn có chén mặn nó nóng này bỏ này đúng bài luôn nó nóng không mà tôm mình ngọt thiệt với sao tôm mình tôm tươi tôm mua nhảy cặp cặp thấy đang chăm sóc này chăm sóc nó ngon chăm sóc nó nhảy cặp cặp nướng ăn ngọt để để chứ đây hai ba cây đi ui đủ đủ đủ đủ đủ đủ góc đưa bạn ồ dạng lóc bạn mà các bạn nha quá thơm rồi quá sướng quá sướng quá sướng ừ. 21 mấy có chuyện ngồi thì vàng là an toàn gì bằng đó đi về mình nướng nướng được nhưng mà bữa nướng khác quá hàng quá nhiều dĩ lùng lò lùng quá mình có thanh cố rồi ngon không à, cầm dính mình rồi hoặc nhảy nữa tôm sống ừ. chắc lon bia ra rồi quý bỏ nước mắm gừng vô con lon ngọt á để cái bếp này để ngay giữa nè đây là cống có ly nữa không? các bạn ơi. Nó lâu lâu ăn đúng thì ngon. Mà đem đầy đủ đồ ngon nha. Thiếu thiếu. Ừ. Rồi ngon. Tính mua cái đầu heo quay. các bạn mà các bạn quan tâm mình nha quá ngon các bạn quá chú à. quá ngọt các bạn thịt đông quá ngọt luôn bình tươi quá ngon sẽ lóc đồng với cái cá chưa vàng nha các bạn hôm nay mấy anh em mình ăn sang bữa nay cũng đừng quẩy đi bữa nào à, mua cái đầu heo anh làm cái món campuchia chăng gì món gì nữa con giữ mua hết món thái tới campuchia là nước ngoài trời cái đầu heo ngon lắm đầu heo thì mình chỉ có quay thôi không nghĩa làm thì... đầu heo nấu mềm luôn để nguyên cái đầu nấu luôn mà để nguyên cái đầu heo nấu luôn chứ không có không có cắt ra không ngon để nguyên cái đầu heo nấu cho nó mềm luôn mình lột ra cái ăn rồi còn cái sọ không mới ngon dạo này anh em khó gặp nhau lắm mình ra là khó quay ngon quá các bạn à chờ bận quá thành ra là giờ bữa nay chủ nhật thì tranh thủ đi quay chiều anh còn đi công việc nữa tranh thủ đi quay nhớ các bạn quá lâu quá mình không có ra clip nào hết trơn mấy anh em mình là một người làm một, một người làm một công ty khó gặp nhau lắm đá rồi ha nó không dữ lắm nội nó đẻ rồi không dữ lắm đi ngang người đi ngang gặp nó nó được đậu xè hai cánh kêu được chạy trời ơi sướng thành cái dao quỷ gặp gặp gặp ngập ngập ngập ngập ngập ngập ngập ngập ngập ngập ngập ngập ăn nhất nách là không ăn à ăn mà nhất thì đâu ăn đi quê đi quê mình có cái đồng ha ngồi nước ngồi chấm chứ chứ chút mình chứ chút không không cứ lá chút không lá chút lá mình không lá chút quá chút gì lá chấm này chút ăn gian cái phải như cây chút mình nói thật tưởng là lá chút cái chút mình tưởng cái cây chút á ừ. còn có, có chút ngon cái chanh mình nước có nhiều như cái như, như cái cam cái xanh bữa hổm giờ cũng đi đi ngay nhà cầm á đi đánh ông bên nhà bây vợ ông tha bà, bà ngoại quen cái này bao giờ đó nó cho mẹ chút rồi để chút đánh chút rồi mẹ về hấp hấp đi dịch bỏ tiêu lên thầu để mắm nước mắt ngồi buổi này dằn quá rồi cái nó có xét nghe bằng cái nhẹ luôn à, có, có, có, người là ăn bấm sôi như mình đó ăn đầu tiên bắt cơm luôn chứ ăn uống gì đó quá trời mệt chiều đi tăng chiều đi cái nữa chiều đi hót thôi hót, hót cái là tới nách luôn bữa nay tao mới uống hả dẹp cắp lên này men thật men men bốn luôn à hà nội á hà nội dẻo mà phải mắc hơn sao cái này nhiều mấy chục có năm nghìn hà nội tám chục ngàn táo mẹ rồi nhưng trai cũng mới về bữa không muốn chết cũng đích cái này ra hỏi sao không còn miếng nước gì không gọi kéo vào đây nè rồi đổ, đổ, đổ nước chưa quá ngon các bạn đầu cái chơi này ha mà ăn cá nướng cái này đâu nướng chui bỏ bầu lòng cũng các bạn ờ, cái lóc non nhất bộ đầu lòng lóc đồng mà trong em bộ lòng nướng chui mà nó gì ăn lòng lóc đồng mà này là gọi là nướng mỏi nha các bạn một cân rồi mình mời mấy bạn nha rồi cá sống cá sống ăn ăn mẹ đi làm kiểu à. <laughs> vậy rồi vậy mà đổi vị trí mấy bạn à. Ờ. trường bỏ hộp nó bạn đang các bạn cho lượng đó đi cho lượng thì mở đó à, cái lượng này cũng khẽ chết này này cũng nặng quá gì mà gì cũng không không mười lực quá lượng pha khác không ca đi ừ. không là pha gì đâu á không là tự tin ca uống nhiều chết luôn lấy cái miếng ướp bụng à bé ướp được bé uống gừng bé uống gừng đặc chưa Trời, Đập á Bắt luôn Nó bắt đi cảm giác ngon, anh em đuổi Giáo này không biết Giáo rồi Nè, bỏ đất ờ, bạn các bạn có lúc động cũng đậu ngon chứ bạn đây cộng động cá trời ơi tụm ừ. hai cái má cái động cá à, tao đi dục rồi thằng hai cái má thằng á cái cá tao đi dục hay má như này cái khúc này đạp xong nè mày ăn gì mà gặp mấy ông nhậu ông đạp rớt giường ừ tao đang thật đâu mấy ông nhậu một cái đầu cá mà vậy gì cái đầu dưới ruột là đầu đấy mình là mình không có gian ăn nhậu rồi mình ăn mọi thôi thịt nào thịt mình ăn hỏi thịt mình dục mình, mình ăn đồ nhậu mấy ông kiếm chữa chành ăn ba người ăn các bạn mà chảy mồ hôi cái này nữa mà để ướt mặt mình luôn đi xong hơi nhận các món ăn không có bà muốn nướng gì các món ăn bằng là muốn món món nước ngoại món ngoại là ngon nhất dạ cái tấp nôn về quê các bạn ạ mới hết năm rồi mới, mới tết năm rồi mấy mình mới là anh em làm chung giờ đó vậy năm bạn nghèo như một năm không thấy dư ô quý heo này dạy da, dạ, quý dư là gì hôm nay nghèo các bạn dịch bệnh trong mới chân làm không ra tiền ừ. cuối năm nó dư có ba chục triệu các bạn ạ dư ba chục triệu à sang năm dư được thêm cục nữa sang năm dư thêm cục với với người nữa đi mình lên mình dư là một rồi về thứ ba các bạn ngon dư uh, ờ, thêm cái đầu mọt <laughs> đầu kéo kéo thêm cái đầu mọt nữa mình lên đây có lòng mình lên mình xong về về về tới quê tới ba người luôn Đắng ờ, không? Đắng không? cũng mới đem lấy lèo cũng chịu đắng Đâu phải mặt đâu đắng Lắp không đắng đâu Đắng không đắng ờ. Ừ, lớn Lớn mà Nói cái đầu cái bụng không làm cái gì Cái đường kìa ba anh em mình chắc không qua này không hết cọc cọc nhưng giờ nước đông như cọc cọc nhà nước đông nước bạc nước cọc cọc cái gì nữa vậy mình đi vô hai mình còn món nữa vô bỏ à trời quý mình cái này trời giờ không ăn rồi đúng không cái gục không làm bóng bóng băng băng lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chứ ăn cơm ẩm cháo qua nhà người xì nó người ta kênh ta phát triển ghê rồi kênh ta ra liên tục ta làm hay lắm kênh mình uh, mấy tháng rồi ba tháng rồi từ hồi bkt giờ có quay không từ mình làm từ làm xong bữa ăn đây nè là hết luôn á quay có đi quay đâu đi làm không gần bữa mưa quá trời mưa rồi gần tết các bạn rồi xong công ty nó hàng gấp quá không thời gian đi quay mà rồi ờ, thêm cái nữa là ta quay hay lắm mình quay dở ồm nó bắt gấp nữa không thấy được đâu không hồi trước đi quay bằng kiểu cọ đâu giờ vô dạ, luôn cọ bạn này không thời gian tại vì bánh em mình nhật nó xương thao bao hai ba tháng chẳng gọi là không có ý tưởng dạ, dạ. ê chấm ờ, anh cho dầu hào với tương chấm như mắm me ăn chưa mới người trời dầu hào á ăn miệng nặng đi khui <laughs> bây giờ nó mắm cho sôi luôn dưỡng này nó nướng dưỡng này nướng dở quá không dạ. lâu quá nó bị lục nghề các bạn ơi thử thôi từ hồi ờ, rồi sống nữa từ hồi trường nó nó nó đốt lửa cho mình làm cái món ờ, cơm chiên tô cơm chiên trong trái bí là nó bị tích tới giờ nó quay luôn bằng quá mấy bạn ơi đi làm tim cũng dễ đâu Ồ, cái trời nướng sướng các bạn lâu lâu mình ăn theo con cách dưới quê các bạn nướng mọi nè à, nó khoan cái đầu này cho cái đầu đó ừ ngồi là cưng <laughs> yeah hiểu luôn ai chọn chọn chọn coi được cháu quá trời lắm mẹ có cái càng câu ha rồi vừa bữa nay cá lớn á bự nó cá lắm nhưng mà nó câu cũng nhiều không câu dính đâu câu phi không dính ăn câu phi tăng lắm nhưng mà bây giờ mình không có câu cháu lưới là cái nhỏ là cái này đang chiên tư ở tiên giọt cái nào đó mình mua dây thuốc dây, dây thuốc cá phải thôi cái thịt nó chân nguyên hồ luôn ăn ngon thịt lâu lâu ăn no lâu chay mồi được nào mua mực nướng không người anh mua này mua mực nắng nắng dưỡng ăn cá anh theo gọn anh theo yêu cầu mà nó màu hơn mực mực nó dữ nữa ơi cái này á tại sao tôi nghiệm hai người để ít thôi đây đã nhiều hai bánh nó lên tới vậy luôn nhiều quá nhiều ý là gặp cá bớt bây giờ còn gì nè thôi con cá bên hai cái má đó nè con cá nó học lại nó nó, nó té được không cá mà luôn. cá lóc nướng mà bên hai cái má nó ha còn ăn ngon như thịt gà hai má là ngon nhất không có chơi là sáng mà đạp hoài nước hoài ngon nó nhậu người nào có chơi nút nhậu hết trong tầm nhậu luôn đến ta làm ừ. quay hấp dẫn rồi rồi cái mũi luôn các bạn rồi ờ, uống đi hết chưa còn kia nữa mà còn... Ờ, nó nó nó sướng đồ ăn trời giò quá ăn quá người Việt Nam ăn không còn trường miếng các bạn nướng mình các bạn ăn nước đá nướng chưa hả <laughs> sao nữa nước đá, nướng miếng các bạn ăn chưa lâu đã làm cái gì nước đá nướng miếng anh em mình đã quất hết bốn con cá các bạn ơi rồi, mình sẽ bữa nào mình sẽ làm một clip nước <laughs> đá nướng miếng các bạn ăn chưa nước đá nướng miếng các bạn ăn chưa món quá nó suy nghĩ ra luôn á nước nước ăn nước mưa ớt rồi tẩm mưa ớt vô đầu nút nút nút vậy nút nút nướng nút đây là chương trình giác nắng